Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình anh em nhé Hôm nay mình tiếp tục chơi trải nghiệm và kiếm tiền với anh em chơi con game có tên là 68 cái bài đây Anh em nào muốn chơi, muốn trải nghiệm cũng như là muốn kiếm tiền ấy Anh em có thể nhấn vào phần mô tả video của mình hoặc dưới phần comment đầu tiên mà mình đã ghi ở phần bình luận anh em nhé anh em có thể chơi trải nghiệm và kiếm tiền rất là nhiều game ở trên này từ tài xỉu này sóc đĩa này rồi bầu cua baccarat và rất nhiều là trò khác nha anh em có thể chơi trải nghiệm và kiếm tiền anh em nhé rồi ok với số tiền mình đang có là 21 triệu này Đấy, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi và kiếm tiền với anh em trên cái con game có tên là sóc đĩa anh em nhé Trong cái con game này mình thích nhất là sóc đĩa với tài xỉu anh em ạ Nên là mình rất hay chơi sóc đĩa anh em nhé Anh em nào mà thích chơi sóc đĩa em có thể tham khảo nhá Ok, thì quả đầu tiên thì anh em quan sát này là hiện tại đang về là hai chẵn một lẻ và rồi đây một lẻ hai chẵn và một lẻ anh em nhá một hai một đó ok thì mình chờ lần sau mình chơi nhá và chia sẻ với anh em ấy là game không bắt chúng ta ván nào chúng ta phải đánh nhá ừ, ván nào mà anh em cảm thấy là mình uh, khó thắng hoặc là 50 50 anh em không đánh cho mình nhá đó chơi gì cũng phải biết điểm dừng đúng không ạ rồi về ba đỏ một trắng anh em ạ đó về lẻ ạ ok thì ván này mình sẽ đánh chặn nhá quả đầu tiên mình sẽ đánh là một uh, triệu rưỡi này rồi một triệu rưỡi anh em nhá rồi mình sẽ lui thêm cả sang bên này là 500 anh em nhá ok rồi cùng chờ đợi xem về gì anh em nhé ô về ba trắng một đỏ anh em ạ à. ngại về lẻ quả tiền chưa ăn cho anh em rồi anh em ạ à. rồi và này mình sẽ gấp tiếp rồi nhá vừa nãy mình đánh một triệu rưỡi bên chặn đúng không lần này mình sẽ đánh nên à, ba uh, triệu rưỡi anh em ạ à. bây giờ lui thêm bên này là 700 nghìn anh em nhá rồi nếu mà anh em nào mà có số vốn lớn như mình ý, thì anh em có thể chơi tiến thuật như mình nhá cái gì đây anh em ơi hôm nay là sao vậy sao lại về hai ván liên giống y hệt nhau vậy và chia sẻ với anh em ấy là nếu mà anh em có số vốn lớn chơi thì anh em dễ bị át so nhá nhá đấy thì mình bây giờ lại tiếp tục cấp thêm bên bên này này anh em ơi rồi 6 triệu anh em nhá một triệu dưới đây nữa này triệu rưỡi anh em ạ và chia sẻ với anh em ấy đây là một con game đấy ăn luôn anh em ạ đó hòa vốn luôn đây là một con game nó mới ra nên là bắt cầu rất là dễ em nhá em là muốn chơi muốn trải nghiệm anh em có thể tham khảo với số số vốn và lãi mình đang có đấy là thì mình sẽ kiếm tiêu cho anh em để cố gắng để chốt lãi chốt lời cho anh em ha rồi chặn đúng không lần này mình chặn tiếp anh em nhá ồ mình ui mình thấy cầu về lẻ là rất là nhiều anh em ạ rồi nếu mà lẻ như về như thế này thì mình phải vẫn phải theo cầu thôi anh em ạ 3 triệu này thêm một triệu treo cánh nữa anh em nhé đó rồi cùng chờ đợi xem về gì anh em nhá đó ăn luôn hai ngon ô anh em ơi đây là chốt lãi cho anh em 3 triệu rồi anh em ạ đó ok mình sẽ chơi nốt thêm ván cuối đấy em nhá Úp luôn cho anh em lấy 3 triệu luôn ngon luôn anh em ạ rồi ván này thì mình rồi đánh chặn nhá chặn một củ rưỡi này nuôi thêm bên này nữa 500 nghìn anh em ạ đấy anh em thấy không ok ăn cuối này một chút lãi nữa thì ngon tuyệt luôn anh em ạ ok lãi luôn em ơi đấy xem cộng bao nhiêu tiền anh em nhá cộng 925 nghìn rồi như vậy là mình đã chốt lãi cho anh em nhá đó thì đó là cách bắt cầu của chó um, sóc đĩa anh em nhá rồi mình sẽ ra chia sẻ cho anh em những mục khác này Ok, đối với anh em nào mà muốn nạp tiền ấy thì em quan sát ở góc bên phải dưới góc bên phải dưới cùng này, ở đây có mục nạp tiền anh em bấm chọn cho mình nhá. Đấy, thì em có thể nạp tiền trực tuyến này, đấy là để anh em có thể nạp tiền vào game ấy anh em có thể lựa, lựa chọn momo này rồi zalo pay hay là viettel pay min nạp đây chỉ là 10 nghìn thôi anh em nhá đó ngoài ra anh em có thể nạp qua thẻ cao cũng như là ngân hàng này đối với ngân hàng ấy thì anh em nhớ là min nạp là 50 nghìn và sao chép đúng số tài khoản nha cũng như là chủ cũng như là đúng tên chủ tài khoản này đó thì đó là cách nạp tiền của game này và ngoài ra chia sẻ với anh em ấy là đặc biệt là những anh em nào nạp trên 100 nghìn sẽ được tặng ngày gift code là 50 nghìn anh em nhé cũng như là anh em nào nạp trên 300 nghìn sẽ được tặng ngày gift code là 100 nghìn để em có thể chơi trải nghiệm và kiếm tiền anh em nhé đó thì đó là phần nạp tiền ngoài ra anh em nào nếu mà không có tiền ấy thì em có thể bấm vào phần đại lý toàn quốc ở góc dưới cùng này đó thì ở đây nhá anh em có thể chơi trải nghiệm và làm ở đây này thì em có thể nhấn vào phần đại lý toàn quốc đấy anh em thấy không là thuế đại lý của con game này ấy, là ba phần trăm nhưng thực tế ấy, là game này trả thưởng là 1.5 anh em nhé Bình thường anh em chơi những game khác như the Win, i win rồi Cafan CF68, CF68 thì trả thưởng bao nhiêu ạ? Là 0.6 thôi đúng không ạ? Và cao nhất là 0.9 đúng không ạ? Và mình nhắc lại nhá là con game này ấy, trả thưởng lên tới 1.5 anh em nhá đó lên vì thế em nào mà có nhu cầu mong muốn làm đại lý thì em có thể ưu tiên cái game này ha ok thì đó là mục ờ, đại lý tiếp theo thì anh em nào mà cần rút tiền ấy thì em nhấn vào mục rút tiền góc giữa màn hình này đó thì uh, uh, min rút trên con game này là 100 nghìn nhá anh em cứ chơi trên 100 nghìn là anh em có thể rút tiền được em nhá trước khi anh em rút ý, thì anh em nhớ liên kết thông tin tài khoản hàng cho mình nhá đó sau đó nhấn vào rút tiền để anh em rút nhá Ok thì như vậy là mình đã, đã ờ, chia sẻ cho anh em cách chúng ta bắt cầu của chó sóc đĩa này Đấy thì uh, cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và ủng hộ trên kênh của mình em nào mà muốn chơi trải nghiệm kiếm tiền có thể tải game có thể tải con game này theo đường link của mình để dưới phần mô tả cũng như phần bình luận để có thể ủng hộ mình anh em nhé Xin chào và hẹn lại anh em ở những video sau của mình trên kênh nha